Hiểu được nhu cầu của Tiễn, công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú đã phân phối rộng rãi khẩu trang có kính che mắt chống dịch 3A, giúp hạn chế tối đa tác nhân gây hại đến sức khỏe, an toàn cho người sử dụng. Khẩu trang có kính che mắt chống dịch 3A chống virus vi khuẩn một cách tối đa, giúp bạn có thể tự tin hơn khi làm việc, giao tiếp tại môi trường có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao mà vẫn đảm bảo an toàn. Với thiết kế độc đáo, van thở chuyên dụng lọc bụi giúp người dùng dễ thở hơn trong thời gian dài, giúp bạn có thể làm việc cả ngày mà vẫn thoải mái, thời trang và an toàn. Tấm kính được làm bằng nhựa ABS chống hấp hơi, chống sương mù, phù hợp với mọi đối tượng, kể cả những người bị cận. Mặt kính được thiết kế với mắt kính không độ, không bị lóa, trong suốt, giúp người dùng sử dụng khẩu trang có kính che mắt chống dịch 3A một cách hiệu quả nhất. Khẩu trang có kính che mắt chống dịch 3A, có khả năng chống giọt bắn, chống khí độc, chống bụi, ngăn mùi ở mức cao. Đặc biệt giúp người dùng hạn chế tối đa các giọt bắn sẽ đi vào đường hô hấp khi tiếp xúc với người đối diện ở cự ly gần, đảm bảo tránh lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài mà đáng lẽ không nên có. Khẩu trang được thiết kế 5 lớp, loại composite đặc biệt, lớp than hoạt tính có khả năng hấp thụ mạnh, hỗ trợ cho việc lọc các phân tử có hại như mùi đặc biệt, khí độc và bụi không khí. Hiệu quả lọc khí lên đến 95% để đảm bảo sức khỏe của bạn và gia đình. Người dùng có thể tháo rời từng bộ phận của khẩu trang có kính che mắt chống dịch 3A. Sau khi sử dụng rất tiện cho việc vệ sinh hoặc thay thế bộ phận khác, bạn có thể thay thế bộ lọc thường xuyên và rất đơn giản. Khi sử dụng khẩu trang có kính che mắt chống dịch 3A, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng tiện lợi và mang lại cảm giác thoải mái. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422 050505 ở khu vực miền Bắc và 098 493 0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngày của chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A. Điểm tựa thành công